Xin chào anh em, hiện tại là mình đang ở sân HC Chiều nay tại sân này mình sẽ có một trận banh 5 người cùng với mấy anh em hội nhà báo Và mình vừa được tặng một đôi giày của Chogabola Việt Nam Một sản phẩm của Động Lực à, Thì hôm nay mình sẽ mở hộp đôi giày này và mang thi đấu thử xem đôi giày này nó như thế nào nha Rồi thì giờ kiếm chỗ mở hộp cái đó Giờ mở hộp đôi giày ra nha oh, một đôi giày màu xanh bích rất đẹp còn cả tem thì ờ, đôi giày này có tên là nhân tố bí ẩn với thông điệp là trở lại sân cỏ hết dịch rồi phải trở lại sân cỏ thôi đúng không ờ, thì mình thấy ở đây là có một cái lớp phủ bạc trên phần upper thì cái phủ bạc này là để giúp cho đôi giày luôn mới uhm, đây có cổ thun nữa lưỡi gà cũng khá mỏng mình nghĩ là những cái đôi ờ, lưỡi gà mỏng như thế này thì ờ, suit rất là tốt mình thì thích mang giày có lưỡi gà có dây nữa để ờ, xỏ ra xỏ vào cho dễ để TF mang đá cọ nhân tạo rất là tốt có cả <laughs> theo bảo hành đó thì mẫu thiết kế này thì còn có cả màu xanh dương và màu đen nữa để TF nó còn có cả những cái đôi dành cho uh, sân cỏ tự nhiên anh em có thể xem mua những đôi như thế này ở dưới phần description mình có để link website anh em có thể vào mua để sử dụng thì phơm dáng của đôi này cũng nhìn có vẻ cũng khá là mềm mình bóp vào khá là mềm nè uống cũng được nè thì những cái đôi như thế này mang vào chân chắc chắn là sẽ thấy nó êm sẵn luôn khỏi cần mất thời gian cho cái đôi giày nó giãn nở gì cả rồi giờ sẽ mang vào chân để đá trận banh ngày hôm nay nha rồi quảng nhà báo rồi nha vậy rồi nha khá là êm ấy rồi giờ thì đá thôi đợi bạn bên kia kìa rồi mình áo về nha rồi chờ xem hay nhớ like nhá vâng một buổi chiều những ngày à, đầu của mùa hè trận đấu bắt đầu của bóng thi sân khác chưa? ơi bana <laughs> Ê, rất kỹ thuật Vẫn là Thi Vẫn là Thi Nhà bóng rồi Sút không vào Không vậy đâu bạn đã kịp thời theo về Vẫn là Thi Quang ơi Không vậy đâu bạn kịp ờ, kịp thời ờ, khép về và một lót coi nói rất khó một pha tả sung hưu đột của thi tài mới thấy gọng kèm của đầu bạn à, tiếp tục là thi phối hợp của đội ờ, nhà báo sút không vào thì bọc lót tốt thành công nhanh đây thở là thi thi tiếp tục hai người thi dạ, suốt luôn thi à <laughs> Wow. Lấy bánh đi. Lấy bánh nhanh công nhanh đi. Nó khó. Ồ, oh, là một cú chuyền. Lại là một cú chuyền. Siêu phẩm. Vâng, sau bàn thắng đó là đội tổ à, Với tổ này thì uh, à, Theory Style đã trở lại sân Ui. Xích ghi bàn Anh ơi có hòa mắt với à, đồng đội đang đứng ở ngoài sân to và các bóng của Thi Chân lên uh, pha chuyền không tốt à, không ăn nữa thôi Bắt bàn Phạm đá bình à, Phạm đá bình nhanh rất tốt nhưng uh, tiền vệ uh, của đội áo vàng uh, không uh, có một pha tiếp xúc không hề tốt và vô địch. phản công ba đến một. Wow! Và kiến thiết rất tốt của Thi Đồ sao vậy? Tôi giày à, vừa... giày gì là tài kiến tạo mà Suốt hoài cũng vô tài kiến tạo Vẫn là Thi, lại là Bana nữa các bạn tiếp tục Ui, chuyền đi tại sao Double Bóng qua sau Kim double <laughs> siêu phẩm cho Kimber double sai <laughs> vẫn chưa có bàn thắng rất cố gắng siêu phẩm không chứ à cuối cùng cũng có bàn thắng rồi đấy các bạn từ đầu trận tới giờ hết cố gắng Ok, kết thúc trận đấu với đôi giày của động lực gửi tặng cho mình à, Chogabola nha Hôm nay cũng có vài kiến tạo và một bàn thắng nếu em thấy hay nhớ like, ủng subscribe cho nội youtube của mình nha Phạm Thi, xin chào like